ngày hôm qua thì mình có đi chia sẻ cho anh em về một cái bộ đề 12 này anh em này thì hôm trước thì nó vừa về con 71 thì ngày hôm qua thì nó lại về con 67 anh em nhé thì mình bảo anh em là vào 71 và 76 thì nó lại ra 67 dù sao thì chúng ta cũng ăn được con 67 trong cái dàn 8 số này phải không ạ lô khung thì ngày đầu tiên thì chúng ta vẫn chưa ăn được thì anh em tiếp tục vào lui cho mình anh em nhé đó ngày hôm qua đây bộ đề 1 2 và chạm 2 đây thì chúng ta chiến thắng được con 67 quá là tuyệt vời luôn đề rất chi là ảo anh em ạ đó thế anh em nào mà ăn được con đề 67 này để lại cho mình một nút like và một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái bộ đề kết hợp với chạm để chúng ta chơi thì uh, gần đây thì chúng ta còn một cái tổng 4 tổng 9 thì anh em cố gắng vào lốt ngày hôm nay cho mình em nhé trong buổi chiều ngày hôm nay tổng 4 tổng 9 thì khá là đẹp nên là anh em cân đối làm sao nó hợp lý là được anh em nhé còn cái bộ đề 12 này nó ra rồi thì anh em bỏ nó đi anh em nào nuôi chạm hại được anh em nhé và lô khung 3 ngày cho mình thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho em về một cái bộ và một cái chạm anh em nào trùng cái đường cầu nào thì anh em vào lui anh em nhé thì trước tiên đi về phần chốt số thì mình muốn giới thiệu qua về phần Zalo 090566 517326 này thì em nào mà thiện chí muốn vào giao lưu thì mình sẽ thu phí trước là 500k mãi mãi anh em nhé mãi mãi anh em nào mà có nhu cầu thì chúng ta kết bạn để vào giao lưu trực tiếp với mình thì ở trên Zalo thì ờ, mình sẽ chốt cho anh em là bạch thủ lô cn 2 đặc biệt 10 số đánh ngày anh em nào mà thiện chí thì chúng ta kết bạn không thì chúng ta tham khảo trên kênh em nhé 500k mãi mãi đó chỉ dành cho những em nào không có thời gian soi cầu xa bờ loạn số thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình 0566 517326 ok rồi ok thì anh em để ý đến luôn đây cho mình mình sẽ lấy một tháng gần nhất này Đường cầu này ngày hôm qua thì mình cũng mới tìm ra khá là đẹp luôn anh em ạ. Thứ hai hàng tuần anh em nhé. Đường cầu thứ hai ngày mùng 10 tháng 10 này. Ở giải tư chúng ta lấy con số cuối cùng ghép xuống giải 5 cho mình con đầu tiên bộ số thứ 5 ở giải 5 và con đầu tiên bộ số nhất ở giải 4 hai con này thì chúng ta đều ghép vào với nhau chúng ta có đề lùi tuần ghép lần lượt của chúng ta thì có bộ đề này bộ đề 24 bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này 292 này 747 này và 797 để chúng ta lui tuần anh em nhé thứ hai ngày mùng 10 tháng 10 này thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu không ăn được này ngày thứ hai này ngày thứ ba ngày thứ tư đề về 74 thì chúng ta đã ăn được con 74 này trong cái dàn 8 số tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi thứ hai hàng tuần thứ bảy chủ nhật thứ hai ngày 17 tháng 10 này của chúng ta tiếp tục có bộ đề 24 để chúng ta lui tuần thì bộ đề 24 chúng ta có 8 số đây thì mình sẽ đi test cho anh em thứ hai ngày 17 tháng 10 này ngày đầu không ăn ngày thứ hai đề về 79 thì chúng ta đã ăn được con đề 79 này trong bộ đề 24 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần 6 này thứ bảy này chủ nhật này thứ hai ngày 24 tháng 10 của chúng ta thì có bộ đề 04 <coughs> bộ đề 04 này bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 090 545 và 595 8 số để chúng ta nuôi tuần thứ hai ngày 24 tháng 10 ngày đầu tiên đề về 04 chúng ta đã ăn được con 04 này trong bộ đề 04 tiếp tục khiên xong lại đợi thứ hai tuần thứ tư này thứ năm đề về 04 thì chúng ta ăn được con 04 tiếp thứ sáu thứ bảy chủ nhật Thứ hai ngày 31 tháng 10 của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 14 anh em nhé. Bộ đề 14 này. Bộ đề 14 của chúng ta thì có 141, 191, 646 và 696 để cho chúng ta lui tuần thứ hai ngày 31 tháng 10 này. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai đề về 46 thì chúng ta đã ăn được con đề 46 này trong bộ đề 14 tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần thứ năm đề về 19 thì ăn tiếp con đề 19 trong bộ đề 14 thì cái tuần này thứ hai ngày mùng 7 tháng 11 này của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 03 anh em nhé bộ đề 03 bộ đề 03 bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này 080 này 535 này và 585 để chúng ta lui đến thứ hai tuần sau anh em nhé anh em nào trùng cầu cái cầu chúng ta vào tiền không trùng cầu cái cầu chúng ta chỉ dừng lại mức độ tham khảo thôi đây là cái đường cầu đề lui tuần thứ hai bộ đề 03 về cái đường cầu lô khung thì em để ý luôn đây cho mình lô khung của chúng ta thứ hai này ngày mùng 10 tháng 10 và giải tư chúng ta lấy con cuối cùng và con đầu tiên bộ số thứ ba và bộ số thứ tư ở giải tư này hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có cặp lô khung ba ngày chơi cho thứ ba này thứ tư này và thứ năm cặp 1221 đây chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 12 này anh em nhé ăn được con 12 12 của chúng ta về dãy 6 khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ hai hàng tuần thứ hai ngày 17 tháng 10 này thì chúng ta có cặp lô cung 343 để chúng ta chơi cho thứ ba thứ tư thứ năm này ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con 34 anh em nhé ăn được con 34 tiếp tục phiên xong lại đợi thứ hai hàng tuần thứ hai ngày 24 tháng 10 thì chúng ta có cặp lô khung 4004 này anh em này để chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được cả cặp 0440 anh em nhé 0440 thì theo cái đường cầu này của mình test đa phần thì nó ăn ngày đầu tiên anh em nhé ăn ngày đầu tiên nên là anh em tự tin vào đường cầu lô khung cho mình thứ hai ngày ngày 31 tháng 10 của chúng ta thì có cặp lô khung là 737 này để chúng ta chơi thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 73 này anh em này 73 của chúng ta về cuối giải tư đó toàn ăn ngày đầu tiên thôi anh em cũng có thể là lôi dùng tét cho mình đường cầu này nó chạy được khá là dài anh em ạ khá là ổn thứ hai này ngày mùng 7 tháng 11 của chúng ta thì cái tuần này thì sẽ của chúng ta là cặp lô khung là 88 này và con 33 anh em nhé 88 đi cặp vùng con 33 để chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm thì trong buổi chiều ngày hôm nay cũng khá là đẹp nên là anh em cũng có thể là cân đối vào tiền làm sao nó hợp lý là được anh em nhé thì tí ở cái bảng chốt thì mình sẽ bắt cho anh em là bạch thủ là con 88 thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chúng ta chơi nuôi tuần anh em nhé thì về cái đường cầu lô khung thì cá nhân sẽ bắt cho em là bạch thủ lô là con 88 này anh em lót con 33 chơi thứ ba thứ tư thứ năm cho mình đề nuôi tuần của ngày thứ hai thì mình sẽ bắt cho em là cái bộ đề 03 và cái chạm ba cứng anh em nhé gian đề của chúng ta thì chỉ có 8 số thôi